rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi anh hãy join hero team đi bởi vì khi mà anh anh join hero team á coi rất là vui luôn đó và cũng có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là anh ơi anh đừng có join hero team nữa bởi vì anh join hero team thì tội mọi người lắm nhưng mà anh em cứ yên tâm nha bởi vì á mình join hero team thì join như vậy thôi chứ mọi người trong team ai ai cũng join nhau hết à join cho vui thôi cho nên là mọi người cứ yên tâm nha hero team không giận nhau hay gì hết hết đâu mấy bạn cứ yên tâm hero team rất là đoàn kết không bao giờ giận nhau gì hết á ok rồi các bạn yên tâm rồi nha rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục gọi là làm thêm một cái video tròn Hero Team này Và mấy bạn đang thấy nè Hiện tại là mình đang ở trong làng của Hero Team anh em ơi Các bạn có thể thấy bên đây là nhà của Camui nè Nhà của anh Dịch nè Nhà Timmy Nhà Simmy nè Đó rồi nhà của Khang Dừa nè Đó Bên đây là nhà của anh Siro nữa bạn ơi Đó Thì hôm nay chúng ta sẽ tròn Hero Team bằng cách nào đây <laughs> Thì chắc các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết rồi đúng không Hôm nay mình sẽ biến nguyên cái làng Hero Team này trở thành màu xanh của mình luôn anh em ơi Đó Lần trước Sammy đã cho mình biến cái nhà của mình thành màu xanh cho nên là mình đã nghĩ ra một ý tưởng rằng mình sẽ cho tất cả các thành viên của Hero Team bằng cách là mình sẽ sơn tất cả nhà của mọi người thành màu xanh của mình hết luôn thì để thực hiện cái màn cho này nè thì mình sẽ cần đến một thứ đó chính là một cái cây súng bắn sơn anh em ơi không phải cái cây này đâu nha mà là cái cây bên dưới đây nè đây mình sẽ cho anh em xem nè đó ok để mình lấy nó ra đây, anh em xem đây, mình sẽ cho bạn xem nha Mấy bạn đang thấy trên tay của mình là một cây súng đại liên đúng không? thực ra cây này không phải là cây súng đại liên đâu Mà cây này là một cây súng bắn sơn các bạn ơi Đây mình sẽ cho bạn xem nha, coi nè, coi nè à, Tìm nhà của anh Dịch trước đi, ok mình sẽ bắn thử cho bạn xem nha, bắn nè Nạp đạn vô nè Đó, ok, bắn bum bum bum bum bum bum bum Đó, thấy không? nhà của anh dịch là biến thành vảy sắt cầu bây giờ cầu cầu vòng luôn rồi nè đó biến biến biến biến thành cầu vòng hết luôn <laughs> đó quá trời màu rồi đúng không bây giờ mình chỉ cần chọn cho mình thành cái màu xanh của mình đó màu xanh này đi ok rồi mình chỉ cần bắn vào cái nhà đó là cái nhà của ảnh sẽ biến thành gọi là màu xanh liền luôn đó ok bum bum bum bum bum bum bum tô hết à thấy không nguyên cái nhà màu vàng của anh dịch bây giờ đã biến thành màu xanh rồi <laughs> ok anh em ơi thấy hấp dẫn chưa nào khoan đã, mình quên mất còn cái chung cư của Hero Team nữa Mình cũng sẽ biến cho nó thành màu xanh của mình luôn <laughs> Ok, bắn bắn bắn bắn bắn bắn nè Đó, biến hết cái Garmin House thành màu xanh luôn Đó, <laughs> ok ok Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện màn tròn nha Bây giờ mình sẽ tô nguyên cái Garmin House thành màu xanh hết luôn Rồi tô nhà của tất cả mọi người thành màu xanh luôn nha anh em Ok ok, làm thế nào, let's go One hour later. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài bãi biển mình coi coi có ai ở ngoài đó không nha. Hình như mọi người đang tắm biển thì phải. Ui, thấy này nè, thấy nè, hình như là ở bên ngoài đây mình để ý nha, là có Kairon nè, à, có mèo Simmy nè, Sammy với lại chị Camui nè. Trời ơi, đông nha, đông nha. Trời bốn người lận đó nha. Ok, để mình ra xem coi. À, hello mọi người. Hello. Ủa? Hello Phong. Hello chị Ủa? Camui. Ủa chị đang làm gì vậy? À, chị đang ờ, thuật nhảy này do không biết bơi nên là cứ nhảy qua nhảy lại thôi Cu muốn cảm giác nhảy lắm À cái chỗ này là cái chỗ để mình nhảy xuống dưới hồ hả Trời ơi dễ mà chị chỉ cần leo này nè xong chị nhảy xuống dưới đó Thế là được thôi sao vậy chị không biết bơi chị không biết bơi hả trời ơi tội nghiệp chị quá vậy <laughs> ok lên nóc gà là bắt con gà lên nóc gà là bắt con gà làm chết gà là chồng cái gì vậy cay cái gì vậy cay trời ơi nào vậy Trời ơi các bạn ơi, Kairon thật là đam mê với bộ môn gọi là nhảy Vina hay các bạn. Trời đi tắm biển mà vẫn quẩy Vina hay các bạn ơi, thật là đam mê quá đi. Ủa Kairon đang đang đang tập vũ vũ điệu Vina hay mới hả? mình mình mình đang tập gọi là vũ điệu của anh à, khá bệnh khá bệnh đó, đó à. mình để à. mình gọi là mình truyền lại ngôi à, của của anh khá bảnh truyền lại cho mình cho nên mình phải gọi là cố gắng tập phải không à. <laughs> từ nay chúng ta sẽ gọi là cai cai don khá bảnh <laughs> ok rồi ủa rồi simi đang làm gì vậy simi ơi à, đang tắm nắng à. ủa simi đang đang tắm nắng hả Wow ừ, đúng rồi Ê tính ra tôi thấy nó hơi sai sai nha Bình thường người ta tắm nắng á Là người ta phải ra ngoài cái bãi cát nè Người ta nằm xuống đây Thì nó mới có ánh nắng mặt trời ờ. Còn Simmy tắm nắng mà Simmy chui vô đây Simmy nằm ở đây làm sao mà có có ánh nắng được à, Nói chung á tôi chỉ sự ấm người thôi Phong dậu không Đập cái này ra đi Đập cái này ra cho nó mát <laughs> à, à, Trời ơi Trời ơi Tôi chưa bôi kem chống nắng nha à, Trời đất ơi quỷ số Ê ê tính ra người ta đi Người ta đi tắm nắng là người ta phải bôi kem chống còn Simi nó đi đi tắm nắng mà nó không thèm bôi kem luôn ghê thiệt ok trời ơi tính ra mọi người trong hero team này ai ai cũng quái dị hết anh em ơi người nào cũng có cũng cũng quái dị hết bữa thật chứ ok còn còn sammy đang đang làm gì kia sammy ơi đang làm gì ạ ông không có ông có thấy ông tôi đang cười cười thú cười của tôi nè rất là bình thường luôn nghĩ sao mà ông tôi nói tôi quái gì hả Vô à trời ơi người ta gọi là ra ngoài bãi biển á là người ta phải leo lên cái phao người ta nằm trên cái phao người ta trôi trôi trên biển lạc trôi trên biển thì nó mới nó mới gọi là thoải mái hiểu không còn sammy đi ra ngoài bãi biển mà sammy đi cười hải cẩu trời kỳ vậy thì bây giờ ông tìm cho tôi cái phao quay phao đâu mà tôi tôi cười hả nè nè có cái phao nè có cái phao màu màu màu màu màu màu, màu xanh đang nổi lên bờ đây nè <laughs> <laughs> vậy chị cá môi chị cá môi chị chết đuối à trời ơi trời ơi chị cá mui đã không biết bơi còn còn còn nhảy nhảy xuống cái hồ nữa có chân chết đuối với đó luôn nha chị à, hơi mệt quá nói chung á là hôm nay nè em tới đây nè là em à, gọi là muốn hỏi mọi người là ừ, từ bữa giờ mọi người có về làng hero team chưa chưa chưa hả à đúng rồi vậy thì à, ở làng hero team đang có một cái trò này vui lắm á mọi người về về ngay đi ở làng hero team vui lắm Vui bằng ở đây hả? Trận chơi mới. Wow. Vui hơn, vui hơn. Trời ở làng Hero Team em mới vừa chuẩn bị một cái này cực kỳ vui cho mọi người luôn. Bây giờ mọi người chỉ cần vài làng thôi là mọi người mọi người sẽ thấy vui ơi là vui luôn á. Ok ừ. à, nghe thú vị ta. Đúng rồi, đi, đi em. Đó. Đi bạn ơi, đi. Qua đi, đây, qua đi. đây. Đi. Rồi, đi thôi, đi thôi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ dẫn Hero Team về làng Hero Team để xem coi phản ứng của mọi người như thế nào nha anh em. <laughs> không biết mọi người có thấy vui với cái làng màu xanh này không đây. Mình thấy là mình thấy vui lắm luôn á. Ok. Vậy đây nào. Na na na na. Uh... Ok, xin giới thiệu với mọi người Đây chính là làng Hero Team Thật không cả? Lộn làng à, đấy Trời ơi, chắc đây là làng xì châm rồi Thôi đi đi đi chỗ khác Nhầm nhầm làng rồi, nhầm làng rồi Thôi đi chỗ khác nha Trời ơi, nhầm làng à, Bậy bậy bậy bậy, không phải, không phải Ủa? Không có nhầm đâu Đây chính là làng Hero Team của bọn mình thiệt đó Chứ không phải là làng làng xì châm đâu Hả? Mọi người, mọi người Hả gì vậy Camui? Gì vậy? Cái nhà xanh lau của Camui đâu rồi? À ơi bình tĩnh chị ơi có gì đâu mà khóc em thấy cái nhà màu xanh lá của chị nhìn nó xấu quá cho nên em tô thành màu xanh dạ. dương đẹp hơn ừ thôi à, xanh đẹp hơn xanh dương nhìn mà xem xanh trời ơi em em thấy màu xanh dương cũng đẹp mình chỉ có môi cái màu xanh dương này nó mang một cái màu sắc gọi là màu sắc biển cả không nó làm cho cái nhà của mình trong cảm giác nó mát mẻ hơn vậy mà bà cũng chê à. được không hiểu đúng rồi đúng rồi cái đó nó đúng rồi đó đúng là chung chí hướng luôn trời ơi đúng rồi chung chí hướng màu xanh lá đẹp ơi đẹp trong sáng này thiện lành này còn chưa kể là còn thiên nhiên nữa chứ xanh dương sống mù Ôi chị nhìn đi Xung quanh đây nè toàn là cành cây, nhánh cây, cây tùm lum cây toàn là màu xanh không Ngay cả đất nó cũng có màu xanh nữa nè Thôi chị cũng phải cho cái nhà của chị nó khác biệt xíu chứ Màu xanh hoài này chán lắm, hiểu không? Không, nhưng xanh của chị mới là xanh đẹp, xanh của em xấu ơi là xấu luôn á Nếu mà nhà của chị màu xanh thì nhà của Kyron và Simi thì sao? Ờ, à, nhà Kyron và Simi hả? Ừ, em cũng tô hình màu xanh luôn rồi, mọi người qua tham quan đi Ê bạn ơi, bạn ơi, mình nói mình thích màu xanh chứ không phải là màu xanh này bạn ơi Alo, à. Hả gì? <laughs> Trời ơi, sao giờ tụi mình đánh lẹ bạn, trời ơi Ủa, mọi người không thích hả? À? Ông, ông, ông, cục cục cũng là người tô tô cái cái cái nhà nhà nhà của tôi nha đừng nói à trời ơi tính ra tôi tô hết luôn mà nè coi nè ngay cả nhà của phan dừa tôi cũng tô luôn rồi nè nhìn nè đó à. rồi nhà của ai tôi cũng tô hết Phong ơi, tôi làm màu xanh là cái phong tôi là màu phong thủy Ông ơi, ông màu phong thủy Trời ơi Không, tại Sim biết sao không Tại vì tôi thấy á, đã là màu xanh thì màu xanh phải màu xanh đậm luôn cho đẹp Chứ có, có có cái màu xanh mà nó màu xanh kiểu giống giống cái áo của Simmy đang đang đang đang mặc nè Cái màu xanh nó nhìn nó kỳ lắm, hiểu không Cho nên mình tô hình màu xanh này đẹp hơn, hiểu không Trời đất ơi là nhà của Caron với CP mà cái nhà cũ cũng không có màu đỏ bây giờ cái nhà mới cũng không có màu đỏ luôn á à, à, à, thôi, trời ơi thôi. thôi bỏ qua đi bỏ qua đi bây giờ có cái này vui hơn nữa nè mọi người qua đây qua đây em sẽ cho mọi người xem này vui hơn nè Sammy từ nãy giờ là Sammy không có gì bất ngờ hết đúng không thì bây giờ có cái này bất ngờ cho Sammy nè đây xin giới thiệu mọi người chung cư Hero Team Gamin House phiên bản màu xanh lá cây xanh lè xanh lét What the à nhầm xanh này xanh dương mới đúng nhầm xanh dương xanh lè xanh lè cái chung cư anh cũng không tha đâu mọi người à. phong à phong à luôn á trời ơi muốn hỏi ông một câu thôi vậy bây giờ ông sơn cái cái game anh hao nó xanh lè từ trên xuống dưới từ dưới lên trên bây giờ biết phòng nào ai vào đây thì à. bây giờ là nguyên cái chung cư Gamin House của bọn mình là bây giờ nó biết thành màu xanh thì có nghĩa là Gamin House là, là của của tôi không phải của ai trong team hết của một mình tôi thôi What hiểu không? Bây giờ mà mọi người muốn vào đây là mọi người phải nạp tiền cho tôi hiểu không? À, khoan đã mọi người, mọi người. Mọi người, mọi người, không đúng nha. Nếu mà cái cái cái Minh Hong này Phong nhận là của Phong hết thì tất cả những nhà khác màu xanh đều là của Phong. À, Phong tính à. À. À, à, gì vậy gì vậy? Gì vậy gì vậy? Sao tự nhiên mọi người cầm cây rồi cầm súng, cầm dao cái kiểu vậy? Gì vậy? Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Hả gì đưa gì? Đưa đưa 50 ngàn hoặc là hoặc là bị đánh. Tôi giết ông vợ. <laughs> Xem beo đấy. Phong à. Gì vậy? trong cái làng này không phải một mình ai nhưng mà ông làm như thế này chỉ có ông chết thôi phong hãy chọn đi à, mọi người ông. ơi mọi người ơi em, em em, em có lý do của em hết mà cái cái gà minh hào em thấy nó có cái màu ờ, màu xanh màu đỏ tím vàng cái kiểu em thấy nó giống con tắc kè bông quá cho nên em em không thích em muốn cho nó màu xanh này nhìn màu xanh đẹp mà mọi người sao mọi người lại lại chĩa xúc với người em đẹp <laughs> anh em ơi anh em biết chuẩn bị nên làm gì chưa em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi hai một Ai lớn Ai Ai à Trời ơi Tha đi mà Xin xin lỗi Xin lỗi Tôi xin lỗi bà Ê Ê Ê trời ơi trời Ôi từ từ mình mình mình mình phải kiếm pháo hoa bạn ơi Chạy với bạn Ôi trời trời Ok Bấm pháo hoa nè Bay thôi bay thôi À, trời ơi bạn ơi xui thiệt chứ Mình chỉ tính gọi là sơn cái nhà thành màu xanh Để cho thật là đẹp cho mọi người vui thôi Ai về đâu mọi người gọi là sao ta Lại giận mình luôn Đánh mình quá trời khổ thiệt luôn trời Thôi cho anh có xíu thôi mà cầm súng cầm dao đã quýnh mình luôn thiệt luôn á Trời ơi rồi xong pháo hoa sắp sắp nổ rồi Mình phải kiếm chỗ nào Cho nổ nhà không cần mọi người ơi Cho nổ nhà không cần Nói gì Ê, Nổ nổ nổ nổ nổ Cái gì mọi người đang tính đặt bơm Đặt bơm vô trong nhà mình hả Rồi xong kỳ này là mọi người ờ, không tha cho mình rồi anh em ơi Ôi mình phải bỏ nhà mình đi luôn đây Mình bỏ thằng hero team mình đây Mình đi luôn đây Mọi người hết thương mình rồi Cho có tí xíu mà gọi là đốt nhà mình luôn các bạn ơi Ok anh em ơi Mình sẽ lên trên rừng trên rú Mình ăn cắm sú cắm heo Mình sống ở trên rừng luôn Mình không về đây nữa Trời ơi Bye bye mọi người nha Ok mình nghĩ cái clip đến đây cũng đã dài rồi Thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu như các bạn thích video này Thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè Một share nè Và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình nha Và mấy bạn cũng đừng quên là qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team và chat rằng là cho anh Phong xin lỗi để gọi là cho mọi người ờ, mọi người tha lỗi cho mình nha. Trời ơi, tự nhiên lần này mình cho hơi quá đáng, mình tô thành màu xanh hết luôn cho nên mọi người giận mình mất tiêu rồi. Ok, bye bye mọi người nha. Nhớ gọi là qua bên kênh của mọi người để gọi là xin xin lỗi dùm dùm cho Phong nha. Ok, bye bye mọi người. Yêu anh em phải nói Tạm biệt. Bye bye. <laughs> mình phải bỏ nhà mình đi luôn đây, không sống ở đây nữa đâu. <laughs>